chào mừng mọi người quay đến kênh lao động nở của mình nhé hôm nay mình sẽ hướng dẫn ờ, mọi người cách update firmware của con xjx2 lên vơ mới nhất thì để ờ, mình biết là nó cái vơ mới của mình bản cái bản mình có phải là cái vơ mới hay chưa thì và mục mình xem này cái vơ bây giờ là vơ vơ bản mình vơ 1.36 nhé mà cái vơ mới bây giờ là 1.38 rồi mình nên update lên update lên để nó fix ờ, nhiều cái lỗi vặt phần mềm của, à, của máy mình ví dụ như là mình chơi ờ, cắm cái cái lịch ờ, hai này nếu mình không chơi USB mình cắm qua tính chơi combo ấy thì nó cũng yêu cầu mình uh, update cái firmware lên thì mình mới cài được driver không nó không nhận driver mọi người nhé đấy bây giờ mình sẽ vào uh, trang chủ mình tải cái firmware mới này đây. mình vào uh, à, pioneerdj.com này tìm cái mục mà uh, đấy hai đây mình đã tải sẵn rồi sau khi mà tà, tải xong ấy thì nó ra cái, à, cái tập này mình giải nén nó ra nhé mình cần một cái USB chống USB chống mình cóp vào đây cóp cái à, cái tệp này cóp được à, cắt một USB chống nhé là sau khi uh, cóp cái uh, file update vào USB chống ấy, thì mình sẽ đồng thời giữ cái nút uh, exit này và nút uh, USB 1 này đồng thời bật nguồn để bật nguồn thì uh, bây giờ mình sẽ bỏ máy quay mình làm nhé vì không máy quay đấy sau khi mà mình đồng thời giữ uh, cái nút USB 1 với cả cái nút này exit này song song đấy thì bật nguồn này thì nó sẽ hiện lên như này rất là bị lóa mà có thể connect USB cho cái à, cổng một này nhá mình sẽ cắm hơi hơi quẹt đây người thấy rằng nó đang à, update từ vơ 1.36 lên vơ 1.38 này nhanh Đấy, firmware update complete nó bảo mình tắt uh, nguồn đi tum giờ power off này để sử dụng này em sẽ làm mình đây nhà hàng xóm đang sửa nhà nó ổn mọi người thông cảm nhé đây giờ mình kiểm tra xem là nó đã update lên lúc nãy là vơ 136 đúng không kiểm tra vẫn giữ cái menu đó đây. đây lên 1.38 này nói chung là đơn giản lắm. mọi người à, thử làm đấy nhé chúc mọi người thành công mọi người thấy hay thì à, chia sẻ giúp mình video rồi nhé mình có động lực mình làm nhiều video tiếp theo để chia sẻ của anh em nói chung là mình không phải kỹ sư không phải thợ cả biết đâu theo cái hiểu biết của mình mình sẽ chia sẻ nói chung là hiểu biết của con người thì nó cũng nhiều cái gì nó cũng còn hạn hẹp lắm. mong được anh em à, chỉ giáo thì mình cùng à, chia sẻ cái đam mê của mình